và hai xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Vanh MC đây thì uh, như là tập trước thì uh, ờ, Bcell đã có chế tạo cho mình một cái um, gọi là một cái cánh để uh, có thể là bay đến nhà núp ấy các bạn bay đến uh, uh, đón núp về ngôi làng đó thì uh, tập này mình nghĩ là kiều thì uh, Kiều thì vừa mới uh, được cứu ở trên mặt trăng về uh, và và mình nghĩ là mình nên đi mua một ít đồ ở trên thành phố mua về cho Pixel với cả Kiều. À, hôm nay mình sẽ uh, lấy um, kim cương đi. Đây, đây là cái cánh mà Pixel làm cho mình. Đó. Yeah, dạ, để mình xem Pixel nha. Pixel ơi. Ơ. Ờ. Ơ. Ờ. không có nhà À mình nhớ rồi Sắp đến mùng 2 tháng 9 ấy Nên là đi và Kiều đã về quê Để uh, gọi là đi uh, Mình không biết chắc là tụ họp uh, gia đình ấy Đấy nên là mình có mỗi mình ở đây thôi uh, Thôi thì mình đi lên thành phố thì mình chắc là mình Mình sẽ uh, viết thư để lại cho Bicel là mình đã mình đã lên trên thành phố và mình đang ở trên thành phố khi uh, đi về thì uh, hãy uh, lên thành phố mình sẽ đợi ở trên đấy nha là mình sẽ uh, uh, mình sẽ viết thư cho Bixel rồi đi uh, lên thành phố phố mua chút đồ đồ để uh, lên thăm nút tiện mua đồ cho Bicel và Kiều luôn đó uh, khi ờ, nào Bicel uh, ờ, về thì nhớ lên thành phố thành phố nha tôi đợi đợi đó mình sẽ viết thư cho Pixel à không phải thư mà là viết một cái tờ để ở nhà để khi nào Pixel ờ, về ngôi làng Pixel sẽ đọc các bạn nhá rồi mình uh, ký tên uh, vanh ok đây uh, mình sẽ uh, qua để ở nhà Pixel đó là dạ, đây rồi mai thì à, mình à, đeo đeo cánh mà mình sẽ lên thành phố ừ, mình uh, lấy một ít thịt nữa ngay là ok đang đói các bạn ơi ok mình xem sao bên bên này cái gì vậy bên này có cái gì đây ô bãi đất uh, à bãi đất này chắc là đi Pixel hay là Kiều mua đây để để để chắc là để xây nhà đấy để đây xây nhà đấy thôi mình kệ đi giờ mình sẽ uh, bay lên trên thành phố nha các bạn đi lên trên thành phố mua ít đồ à, đi hướng nào nhỉ ta hướng này à hay hướng à hướng bên này ok đi thôi bay lên thôi ạ à. wow cái cánh này khá là xịn sò rồi giờ mình sẽ ờ, đi lên thành phố nha các bạn ui các bạn ơi mình nghĩ là sắp tới nơi rồi đấy nhưng mà cái ờ, cái cánh của mình lúc vừa lấy mình bay bay đến thành phố lâu quá là hỏng mất cánh rồi các bạn cánh ờ, đấy mình như kiểu cánh cắm vào người nhìn nó ấy thế mà không ngờ nó vẫn hỏng được không biết tới chưa sắp tới thành phố chứ ta ở đây có tuyết này À đây rồi có nhà đây rồi các bạn Rồi mình nghĩ là đến rồi đây Rồi mình xem à Ô, Ai chưa Ôi Cái gì đây các bạn Trời ơi Dân làng đây ư Người thành phố đây ư Trời ơi ờ, Họ có đánh mình không Ơ ơ ơ ơ Tụi anh ơi anh ơi anh ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi, uầy bạn ơi thôi thôi cút đi bạn uầy các bạn ơi mình nghĩ đây là các bạn biết đây là gì không mình đang nghĩ đây là một cái uh, dịch bệnh dịch bệnh biến thành zombie ấy các bạn chết rồi sao thành phố uh, trời ơi thành phố lại trở lên như này ờ, mình không biết là còn ai còn sống ở đây không nhưng mà khả năng mình thấy rất là nhiều ui giờ mình phải chạy khỏi đây thôi các bạn tránh xa bọn này á ui ui ấy ấy ui rồi ơi em ở nhà quê mới lên thành phố sao thành phố gì này ui Trời ơi happy me có có có còn ai còn sống ở đây không? No no no no no, no anh ơi tha em. Ơi ơi các bạn ơi ôi rồi ôi rồi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi đừng xuống đây đúng rồi đừng xuống đây ơi ấy cái gì ấy what ơ có cửa đây à? đi vào đi vào ơ có lính ở đây à ơ nhìn xem à ai đây chào cậu tôi là đội trưởng của đội đặc nhiệm nghe nói uh, cậu là người còn sống sót đây đúng không vậy thì uh, tôi sẽ ờ, nói cho cậu biết một chuyện đó chính là thành phố này vừa trải qua một cái dịch bệnh uh, dịch bệnh zombie khắp thành phố tất cả đều là zombie hết mà tôi cũng không biết nữa chắc là vẫn còn một vài người còn sống. Nhưng uh, nếu uh, cậu đã sống được đến đây, thì uh, liệu cậu có muốn tham gia vào đội đặc nhiệm của tôi, tìm ra những người còn sống sót và điều tra manh mối của sự việc mà đã dẫn đến uh, cả thành phố bị nhiễm bệnh. Ôi rồi, các bạn ơi, không biết là mình có lên ờ, tham gia với cái ông này không đó thấy ông ấy bảo là cả thành phố đã bị uh, nhiễm bệnh à, à chết nhiễm bệnh à, thì uh, không biết là mình có lên tham gia không nhỉ mình cũng muốn làm người hùng lắm các bạn đó và mình phải điều tra ra ai là người đứng sau uh, cái vụ mà đại dịch zombie này đó thì mình uh, mình rất là cay cú đây mình à, lấy cái cánh mà Bixel làm cho mình mình bay lên đây để mình mua đồ để mình mua đồ mình à, mua đồ cho Kiều mua đồ cho Bixel mà cuối cùng lên đến thành phố lại gặp à, cái cảnh tượng là đại dịch zombie này mình cũng không hiểu sao nữa mà có lẽ là mình à, xem mà ừ, để mình đi tham quan đã ấy ui súng luôn ở trên đội đặc nhiệm mà ấy ui cho này có zombie này chắc là thí nghiệm đấy ui ui biết là mình có lên tham gia mấy cái đội này không nhở anh ấy tên là tiacono à ui cũng đẹp ấy bên này có gì không bên này không có gì thôi thì uh, mình uh, tôi nghĩ là tôi uh, sẽ tham gia vào cái đội đặc nhiệm của ông thì uh, liệu bây giờ bây giờ nếu mà tôi tham gia ấy thì tôi sẽ phải làm gì ấy bây giờ nhiệm vụ của cậu ấy thì à, ở trong dương có những cái ờ, đồ quần áo và những khẩu súng cậu hãy cầm lấy ra ngoài tiêu diệt hết zombie và đến từng nhà tìm xem có manh mối nào không tôi nghĩ là cậu à, nên đến căn cứ thứ hai cậu hãy mặc bộ đồ kia và đội đội 2 của bọn tôi sẽ ờ, nhận ra cậu là người lính. Họ sẽ giúp đỡ cậu. Thì cậu ờ, phải tìm ra manh mối. Ờ, tôi nghĩ là sẽ có manh mối nào đó quanh đây thôi. Và hơn nữa, người tạo ra việc đại dịch tung bay này có lẽ là con người. Và có thể là ác quỷ cái đó thì uh, cậu phải tự điều tra thôi ok các bạn ơi thì uh, nghe ông này nói cái giọng ông này cứ kiểu gì vậy thôi mình nghĩ là mình sẽ uh, gọi là sẽ tham gia vào cái đội đặc nhiệm của ông này đi dù sao thì Bicel cũng chưa về nhà mình uh, sẽ làm điều gì đấy có ích cho cái thành phố này rồi có thể mình sẽ được thưởng cái gì đấy ok mình xem à ở đây chúng ta có một bộ quần áo này ờ, có bốn quả bom và ba khẩu súng ok mình sẽ uh, cởi đồ ra à các bạn ơi đây đây là vanh của các bạn khi mà tham gia vào đội đặc nhiệm ồ oh, nhìn khá là ngầu mình nghĩ mình sẽ uh, cất bộ đồ kim cương này đi thế thì mình để cái cúp rồi có khẩu súng ở đây à mình đi mình rồi còn mấy khẩu súng cơ ta sẽ lấy đạn nha đây là đạn đây mình biết chắc mà ok xem mà súng gì đây wow súng này súng uh, m 14 đây m 4 đây ở trong bắp gì đây biết là liệu mình à, mình tìm chỗ nào đấy mình bắn thử đi các bạn à, bên này là khẩu à, một cái khẩu 3Z cũng à, mạnh tương tự như AWM mình sẽ bắn thử đây wow mình có thể bắn từng viên một đó nhưng mà cái khẩu này thì mình sẽ bắn liên thanh đi các bạn rồi khẩu này thì, ôi cậu em mình sẽ bắn ờ, từng viên một về súng lục ok thì giờ mình phải đi lên trên và vào tìm những ngôi nhà nào xem có những người nào còn sống sót không mình sẽ cứu nha các bạn đó thì uh... sao ở đây có cửa đi vào mà không có cửa đi ra à? kỳ lạ nhở mình có cúp này mình đào luôn này giờ trời tối rồi thôi chắc mình ờ, vào đây mình xem có phòng nào mình ngủ tạm đã à mà thôi không cần ngủ đâu có nhiều người còn đang cần mình cứu cơ mà bây giờ mình mà đi ngủ thì hơi kỳ rồi ta đi uh, ờ, ấy, sẽ đi lên trên đào thế này không biết có bị trừ tiền không nữa rồi đi trên này mà bài nó vẫn ở đây ấy kìa ok mình sẽ uh... xuống ăn chết à ơ ơ cũng chết kìa các bạn ờ. what the hell ui sao vừa đấy mình đứng kia mình bắn không được nhỉ chết đi chết ok giờ mình sẽ à, lại gần nha các bạn nghe nói là cái ông kia bảo là ở trong à, thành phố này vẫn còn rất nhiều người còn sống mình à, không biết là tìm ôi lại đây thằng khốn này à không phải thằng khốn nói chung mà họ cũng là con người của chúng ta thôi cũng là con người như chúng ta thôi nhưng mà do cái đại dịch này mà mình phải giết bao nhiêu người xin lỗi xin lỗi mọi người nha nhưng mà tôi phải cứu lấy cái thành phố này Uầy, có cả một cô gái bị em sao kia ui ui ơi u u cô cô ôi mình không lỡ giết con gái đâu nhưng mà chết đi ở đây khá đáng sợ và trời còn đang buổi tối nữa các bạn ạ ơi nấu nấu wow. wow quá là nhiều zombie wow. Ờ. Oh. Ờ. Ở đây khá là nhiều zombie các bạn ạ Chết đi, chết ơi hết đạn rồi khá là nhiều zombie và những zombie này mình thấy là cái chết rất là đáng sợ như kiểu là bị cắn ở chân bị cắn ở bụng và bị uh, bị bắn ở đầu kìa bắn ở đầu xong chết nhỉ vài qua ui ui ui Ôi. khá là may cho mình bởi vì mình uh, đã từng tham gia huấn luyện bắn súng rồi các bạn Nên mình không sợ đâu mình chỉ sợ khi mà mình à, giết người vô tội thôi những người này những người vô tội đáng để để mà chết nhưng mà họ bị biến thành zombie thì mình vẫn phải à, giết họ cô gái này nếu mà là người thì chắc chắn sẽ rất là xinh đẹp nhưng mà là ma thì xấu như chó vậy rồi wow súng này là súng bắn tỉa à? rồi vậy mình mình biết rồi đây có cái dương này mình nghĩ là mình sẽ đi lên trên các bạn ạ để tránh mà mình à, nếu may à, mình bị à, bị cắn mình sẽ biến thành thây ma thì làm sao rồi mình sẽ đi lên trên Uầy, nhiều thế ơ không trúng kìa trời còn mưa nữa chứ còn mình sẽ sẽ nằm ở đây đi nằm ở đây mình sẽ bắn thằng kia ok rồi ở dưới này khá là nhiều ua ua rất là nhiều tôm bay xin lỗi cô gái nhưng mà tôi phải giết cô cầm súng này nhỉ bên này còn không bên này hết rồi các bạn Wow. Mình nghĩ là hết rồi ô bên kia vẫn còn kìa trời ơi sao bố này nghĩa chả còn ai còn sống đâu khi mà rất là nhiều tôm như vậy trời thì mưa bão bên này còn ở đằng kia là một uh, ngôi trường biết là ở đây còn manh mối wow. đầu thôn bay luôn này các các bạn trong này chả có manh mối gì cả nhiệm vụ của mình là tiêu diệt zombie và tìm manh mối khắp nơi đều là zombie cả phải tiêu diệt bọn này thôi Giờ thì không phải bọn này họ cũng giống mình thôi nhưng mà nếu mà mình nhảy sớm hơn thì có lẽ mình đã cứu được mọi người hết đạn rồi Ê, hết đạn hết đạn hết đạn rồi mình sắp hết đạn rồi mình sẽ bắn từng viên một ai kìa Mình thử lại gần nữa mà Hả? Anh là ai? Sao anh lại ngồi ở đây? Xung quanh toàn là Zobai Sao anh lại ngồi ở đây vậy? Mà nhìn anh như kiểu là đang bị thương vậy Hả? Cậu nhìn trông rất là giống người trong đội 1 Cậu à, cậu hãy mau chạy đi Tôi sắp biến thành Zobai rồi À, à trước khi tôi chết cậu hãy giết tôi đi và ở trong dương đó chính là một uh, cuộn băng được ghi lại của một tên tiến sĩ điên đang uh, có kế hoạch chế tạo ra một con uh, zombie khổng lồ cậu hãy mang về đội một và nhờ đội trưởng điều tra ra đi ôi các bạn ơi uh, đây là một người lính có vẻ là ở trong đội 2 nhưng mà mình nghe nói là đội 2 của đội đặc nhiệm này đã bị uh, tấn công và người lính này là người lính còn sống sót lại có vẻ là anh ta sắp chết rồi không biết là có biến thành zombie không cơ mình sẽ lấy cái đĩa thí nghiệm này đi rồi à mà uh, anh ấy bảo là mình phải giết anh ấy trước khi quá muộn giờ mình có lên giết ông ta thôi kệ đi để cho anh ấy uh, ở đấy đi mình uh, mình sẽ về và mang cái đĩa này cho đội một uh, đội trưởng của đội một và quay lại đây cứu anh ta rồi mình phải đi về thôi ơi ôi. các bạn ơi thì uh, trời cũng đã sáng rồi mình uh, mang cái đĩa này về cho đội trưởng thôi ôi ôi không biết là bao giờ bi mới uh, gọi là quay trở về làng và đọc bức thư để mang ờ, để đến đây với mình à, ôi ở đây có bom mình sẽ lấy thêm quả mấy quả bom nữa đây thì uh, đĩa thí nghiệm tôi sẽ để ở trong dương nhá ngài hãy xem qua đi tôi phải đi cứu một người bạn rồi ôi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mình nghĩ là anh ấy sẽ không không biến thành tôm bay đâu mong là vậy một uh, một người hơn uh, xây bảy uh, cái gì nhỉ? cái mấy tòa tháp ấy như bí xeo bảo ấy rồi thôi mình phải quay lại đấy á đường nào ấy nhỉ Đó. ở đây bên này có bom đây sao vẫn còn zombie ở đây nhỉ rõ ràng mình giết hết rồi mà bọn này chắc từ đâu đến đây hết rồi Căn nhà này không biết có ai không Ui ui ui Nhiều đấy Ui rồi Thật cả mình Mặc dù là mình đã Ở đây còn ai không Hết rồi Hết rồi các bạn ạ Thôi đi ra ngoài đi ở đây có ai không ui ôi bên kia vẫn còn ờ, zombie kìa cái đạn nó đâu à ơ mà mình phải quay lại cứu ờ, anh bạn kìa. ơ à, cái gì ui ui ui rồi bay khổng lồ ơi xin lỗi nhưng mà tôi phải giết anh thôi đây là zombie khổng lồ thí nghiệm zombie khổng lồ đây mình nghĩ là vậy ơ bắn không trúng luôn kìa chạy rất là nhanh mình nghĩ là mình sẽ à, dùng súng này bắn đáp bom đi là bom chắc chết luôn. Chúng các bạn ạ sẽ lấy ờ, lấy mấy quả bom này ra im đấy đáp ui không chết luôn kìa khá là khỏe zombie khổng lồ đấy này thì ờ, à ngồi mình chắc mình sẽ phải đợi Bicel đây bởi vì Bicel đã từng là vua zombie không chết luôn kìa cái đạn nào súng này khỏe thế này mà bắn mãi không chết này cuối cùng cũng chết rồi các bạn thôi thì uh, có khi là mình sẽ uh, phải quay về để mình uh, xem là cái cái uh, cái cuộn băng mà thí nghiệm mà zombie khổng lồ đấy thì mình à, phải điều tra thôi không thể để thành phố nhảy được thì uh, uh, clip của mình uh, đến đây cũng đã kết thúc rồi thì uh, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký và ngoài ra các bạn đừng quên để lại uh, comment cho mình đó thì uh, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình uh, chào tạm biệt các bạn 拜拜。